À, hello các bạn, hôm nay mình uh, chia sẻ với các bạn cách nào để uh, mình khi mình ươm rau đó, lúc còn nhỏ đó, mình tưới nước để cho nó ẩm ướt rồi này kia cho nó dễ, để cho nó khỏi bị uh, hư mấy cây uh, cây cây rau mình lên. Đây là mình có ướp một mớ uh, uh, rau ở đây. Thì khi cái cây nó lên nhỏ vậy đó, cái thân của nó rất là nhỏ, cho nên khi mình sử dụng những cái bình uh, xịt nước như thế này đó mình xịt vô đây thì uh, xịt xa thì ok thì không sao để cho nó uh, cho nó mát nằm ấm sao nhưng mà khi mà xịt gần đó thì cái mấy cái cây này sẽ nó bị có một mớ sẽ bị gãy nếu mình xịt nhận mạnh quá mình mình đang làm nhẹ đây đó mình ờ, có thể làm gãy và hư cây chứ không có tốt cho cây thì ở đây mình có làm một cái như ờ, thế này mình dùng mấy cái bình nước cũ rồi này kia đó ờ, nước lạnh rồi này kia coca nước ngọt rồi này kia đó để mình làm một cái giòi nhỏ nhỏ ở đây để khi mà mình làm cho cái đất nó ẩm ướt đó mình tưới đó thì nó nó rất là nhẹ nhàng với cây nó không nó không có gãy mấy cái cây mình ươm à, nó nhẹ lắm ha thì khi để làm cái đó đó để lên đây chút xíu để làm cái đó đó thì mình cần à, một cái bình nước nhỏ cái hộp quẹt ha, rửa sạch đi cho nó ấy với lại cái cây xiên que nhỏ nhỏ vậy thôi Tại đừng có nhỏ quá nhỏ quá thì nó đâm lủng luôn cái cái cái cái, cái chỗ cái cái nắp của mình thì à, mình làm như thế này lấy một cái hộp quẹt mình chỉ hơi cho nó nóng thôi đó. mong các bạn thấy nha hơi nóng cho nó cho nó cho nó mềm thôi còn nó nóng quá đó thì nó sẽ khi mình đâm nó sẽ mỏng thấy không đây nó hơi bị mỏng rồi đó để cho khi nó hơi đục đục lại cái mình thọt nó qua chết rồi lạnh rồi thời tiết đang lạnh ở ngoài cho nên nó dễ mau lạnh lắm. mình thọt hơi mạnh rồi đó có thể nó bị rách rồi đó đó vậy thôi rồi sau đó cái mình lấy cây kéo mình cắt cái đầu ngang vậy thôi mình có một cái uh, ống dòi như thế này đó. thì uh, khi nước nó ra nó, nó rất là nhẹ nhàng cho cây cối ra đây kia đó. thì mình tận dụng được cái gì mình tận dụng à, các bạn có thấy mấy cái clip mà mình đăng lên uh, thấy có hữu ích cho các bạn thì uh, có gì ủng hộ mình uh, subscribe ở phía dưới ha cảm ơn bạn